kên na số tây sa lo ê số tây sa lo vi quế ya còn dù à mấy dân à hatu lộ ế vì chú mà xin xem xí hiểu yo in de cha kiu chim say อย่างหมายที่งาสเดียวเปลี่ยนเสียเปลี่ยนกว่ามีตานาเสียโปกว่ากิงยา mồ màng bé xíu yun na cùng quăng hành ô cùng hành kỳ ô kêu giang dám thọ dám tu phiêu mà mèn bé xíu yun chẳng về xe tiệm ế tiệm mà chi gió trắng phiêu. tu phí tam chiều à tiệm già miễn tu phí tam chiều à tiệm già cài mà chỉ về xỉa tu nà phiền chi quá rồi nhang mai chỉ ngà siêu thảo bình <coughs> linh tu in yang à tông xe tối chiều ye công tổ thiếu mấy giàu hẳn phê thì ờ, to na smo nhân hữu hẳn liu chia đề to ờ, yam tu phiêu linh tu uh, yên lệ thong trăng và mộng kín mộng kín tha na yếm khí thái và thong nhân nhân là mộng à, kín na, à, sang gần bé dâm to hà nhân vĩ in già bữa giảng về mãi chỉ ngà điều biến quá liều điều tiêu à, chỉ ấy qua miêu ta xin din biu mi tana paliu kwe tiepo fiam china paliu ti phang chủ về mi sa phan lun ô pháp tu chi nga yo a xiêm lún phê phan lún phê bữa yang về thảo siêu na diệt chia สิ้นโอเสียโปเสียมจีนาเจียเตียนนีส่งฟิวทอเสียนนาเสียวยุนโมยุนเปื่อนโอ siêu thoát chiêm mô nín na smô lô yo siêu bồ bê siêu chi na siêu siêu sa yo siêu quê lê yang biểu tán thính màn về liễu tiêm mà quả tiến tuần ôi nhằm tu hăng ô mi hoa xếp sáng phiêu <clears throat> cùng dìa về tối sáng à thiên phùng chiếu thế cha dân liền liền tổng thi ngã tiếng tu na phạm quy cha yang cha khỏi tai na siêu thọ bình xin chào thủy tại hàng xe tới dầm cha kín lô tại à, màn phí nín chào xe phạm quý cháu to tiền son quý cháu sẽ son son à, siêu thảo à, siêu vừa già ngã vừa già kiếp siết tiền à, chẳng cứu chi à, nhị nhân liềm ấy chẳng cùng tổ miêu ta na mẹ tai na siêu nhị xây tòa hai nhân tu dân vô vừa già ngã dầm xuyên à khỏi bình thí khỏi tài tổ thiên chuẩn dầm cứu 都早为起到什么人修？有早，这谁的某人被？不毛头。 xin na mẹ ta chín ôi mẹ ta to na giò na siêu y yo ờ, cùng tô lú ờ, lô na chia bèo gì dầm mô hạ nhân tu dân vô giảm hiếu mẹ sông à sự chẳng hai dài ơi dầm lo bùn nô tài na lo chín mi vừa mô thọ xiên à phiêu dùn tuần ôi miêu tàn rồi xế siêu khu vinh <clears throat> phải phiêu thọ xiên à xiên ทแสงาเสียมหิวแม่หิวเจ้าแม่งาโตนาสมัยทอแสงฉันโลเบกินยันนาเสียมเฟลุนโอ su mi u ta na ờ, phi làng về khẩu thìn à cô vin giờ suy khảo để loạn ờ, suy yếu ờ, xiêm xếp ràng bé níu ta na giàu chia xế yama ya hai nhân tu dân vô cùng tô tăng ngã phiếu sao su to gió nan tu phiêu miêu ta na hại vì chú mà chỉ ngã xiêm xí hiểu chân lò bé thiên nhân à sàn câu xíu mẹ chỉ có nói كسيون giao phản về pháp thủ về quê giang à giao phản lùn ôi tiềm phê lùn ly tê giao phản bé chỉ ở phản về bữa dạng mà tiêm điều tiền quyền ô liệu tiền tiền ô phiền mà quá phải ta 两人为情操那什么苦，哎，满西瓦那到那三文县，在两位情操什么苦，哎。 be hoa halo chia be hiểu vì hai thiên nhân à phiếm phê lún phiếm phan lún sao vươn cứu ta xa chân con tiêu à, tỏ suy thóng hiểu phê <coughs> có thìn thè na tê xây chân hồ chân à, quét dân choáng chăng ô so chú chẳng về phiếu yun na phi về xây hai bộ có giảm mô chẳng xê con giảm mô giàu hai bộ phiếu thindi ma nhân à miu mê hắn tuân hắn chân à châu na yam thảo phiêu chưa kín na tiếng vô xiêm phun ra xa lo tình ấy dám bê ô hiểu thình giang à, ca na thình giang à, chỗ khi là mình xin khá dặm kinh chân số na soi hải tin chẳng về về ra tiền na kinh giang à tiền nan si công bồ đua lỗ chia bêu hiểu <coughs> yên pin na à, u yun phê pin na à, yo số có sâu gần à, chất trắng chiều xin biểu số số à xem tới chỗ số đề tài dám tới sang lô nhớ 闲头归酒啊，分江中在家那朝小江月位。真表错手。 ยังทิมคุงเซเปงินนาวิเกวยา tại chiến sĩ mà cùng phải hô nhân khoa u nam miền ô toàn bùa ya ngã mãi phiền mà ý kín quay xuân tiếng phiêu yun na kiến quý ya số yam á thiên ơi nghìn vã mai to na số yam rồi xin mười xin nghìn cho dân chúa chú sẽ thông thầy